Xin chào các anh chị nhà đầu tư thì à, Hôm nay TTS xin chia sẻ một số nhận định về thị trường à, Thị trường hôm thứ sáu vừa qua thì gặp một phiên chỉnh rất là mạnh về gần về cái nền cũ đây à, thị trường hôm thứ sáu thì giảm à, 13,56 điểm gần 14 điểm tức là tương đương 0,92% thì ở, th ở th thị trường trích thì rất là nhiều nhà đầu tư hoang mang lo sợ không biết là có à, thị trường à, phiên thứ hai tới đây thì có chi tiết hay không hay là thị trường bắt đầu sẽ ờ, vào ờ, vào quá trình downtrend dài hạn đấy thì hàng loạt cổ phiếu sàn giống như đầu tiên họ FLC đúng không ạ hàng loạt sàn dư bán sàn tiếp theo là cổ phiếu uh, bất động sản các cổ phiếu dòng bất động sản như DIC, CEO rồi LDG, đất xanh tất cả những cổ phiếu bất động sản đều gãy trend và đi uh, down xuống hết và dòng thứ ba nữa mà thời gian gần đây ấy, thì giữ giá khá là tốt tuy nhiên thì à, vào phiên thứ sáu vừa rồi cũng à, bị gãy trên đó rồi đi sau dòng bất động sản đi sau dòng ngân hàng thì à, thì là dòng chứng khoán thì dòng ngân hàng mà yếu thì chứng khoán cũng yếu cái đặc trưng cái đặc trưng của hai dòng này nó là vậy tuy nhiên bên cạnh đó cũng cũng có một số cái điểm tích cực mà các nhà đầu tư nên ừ, tập trung vào đó hơn mình phải nhìn thẳng vào cái sự thật là thế này đầu tiên á, là các dòng cổ phiếu blue chip thì vẫn được ưu tiên giải ờ, ngân vào bây giờ TTF xin đi, đi qua một số các cái dòng cổ phiếu blue chip mà dự giá gần đây rất là tốt cho thị trường à quên à đang nói về VN-Index thì VN-Index hôm thứ sáu vừa rồi thì nó giảm nó là một phiên giảm chủ yếu là giảm vào phiên ATC giảm về cái mức hỗ trợ cứng của nó đấy nhưng tuy nhiên cái điểm sáng ở đây là gì cái điểm sáng của VN-Index à, một tuần vừa rồi là gì thứ nhất là cái phiên giảm cuối tuần có khối lượng nó thấp đúng không ạ hay nói cách khác thì khi à, cái phiên giảm mà khối lượng nó thấp đồng nghĩa là không có khối lượng lớn bán ra khối lượng đơn ma nếu mà khối lượng balloon bán ra thì thường là những cái tay to hoặc là những tổ chức lớn đúng không ạ còn khối lượng bán ra này mà phiên ATC này thì thường là những cái đội ờ, nhỏ lẻ tại vì phía vào tuần sau thì là cái phiên đáo hạn phái sinh cho nên mọi người phải cẩn thận à, quan sát kỹ cái giao, giao dịch vào tuần sau rồi cái điểm sáng thứ hai nữa là à, gần đây thì các cái ờ, tổ chức nước ngoài thì à, cũng liên tục mua vào bên cạnh bên cạnh những phiên bán ra thì cũng có những phiên mua vào rất là tích cực đây nước ngoài đây thì phiên thứ sáu vừa rồi thì nước ngoài à, mua ròng 104 tỷ sàn à, HNX và à, sàn HOJ và sàn, sàn, sàn HNX thì bán bán nhẹ là 0,16 tỷ đấy đấy là cái điểm sáng thứ hai rồi thì à, bên cạnh những cái dòng mà nó giảm thì đầu tiên thì trước nhất thì chúng ta sẽ đi qua một cái dòng mà nó gây à, giảm điểm cho thị trường chung ở thời điểm vừa rồi đó đầu tiên chính là cái dòng cổ phiếu FLC của à, anh chị Văn Quyết thì FLC bây giờ các thông tin liên tục cái thông tin tiêu cực liên tục đưa ra đúng không ạ từ phía này thì anh Quyết úp anh quyết úp bô đúng không ạ rớt một mạch xong chỉnh lên đây một chút là rớt tiếp thì thông tin trước đây là anh quyết và biểu tập triệu tập đến công an cơ quan công an thì FLC bây giờ thì thay à, đội trụ bằng ông Đặng Tất Thắng tuy nhiên thì à, lại một thông tin tiêu cực đưa ra tiếp là các tài sản của ông Trịnh Trịnh Văn Quyết các tài sản về bất động sản rồi liên quan đến tiền thì đều các tài sản liên quan đến ông Quyết Trịnh Văn Quyết đều bị phóng tỏa hết đó cho nên là giá cổ phiếu FLC bây giờ là chúng ta không không nên đoán đáy mà cũng không biết đáy ở đâu mà đoán đúng không ạ bây giờ thì cái đáy thấp nhất của nó là hai ngàn á rồi chúng ta đợi xem nó sẽ về mấy ngàn còn bây giờ là về 8 ngàn này đó còn về tuần sau tuần sau nữa thì mình chắc mình nghĩ đoán nó phải về cái nền đâu đó khoảng 6 ngàn là chắc chắn rồi đó chắc cú luôn bây giờ cái biên ờ, tại vì thời điểm bây giờ cái biên rơi nó lớn như vậy mà nó không biết không ai được cả đó thì à, một cặp anh em song sanh với FLC kia là ROS ROS ROS thì cũng chung số phận với FLC mà thôi thì à, về nội tại á, thì cái công ty ROS này á, thì nó không có gì hết á, vì nó đơn thuần chỉ là một đơn vị xây dựng cho FLC mà thôi mà cái đặc, đặc trưng của một ngành xây dựng á, thì cái biên lợi nhuận nó mỏng cái biên lợi nhuận của công ty nó mỏng mà nó lại rất là dễ chịu tổn thương bởi các yếu tố liên quan như là giá nguyên vật liệu này rồi giá trúng thầu này đó rồi ờ, các cái đơn vị trúng thầu á, người ta có thể khả năng bóc tặc hay gì đó nó, nó, nó rất là cái, cái thế của nó rất là mong manh cho nên đối với tất cả những cái doanh nghiệp mà làm ngành xây dựng á, ở thời điểm ờ, hiện tại thì mình không khuyến khích không không không mình không nói riêng là à, mình à, nói ngoài cái riêng RS à, này này thì những ví dụ như những doanh nghiệp bên đầu tư công giống như là C4G hay là HHV hay là mấy công G ở 36 hay cái công ty mấy công ty xây dựng á kể cả xây dựng bên bên có được trúng thầu dự án bên đường cao tốc cũng vậy thì nó chịu ảnh hưởng uh, bởi uh, tại vì cái đặc đặc trưng ngành ngành nghề của nó là như vậy cho nên nó chịu rất là nhiều áp lực từ nhiều phía ví dụ như nếu mà các bạn là trúng thầu khi mà các bạn trúng thầu khi mà giá thép còn thấp á, thì đùng một phát uh, giá giá thép đang cao đùng một phát giá thép nó chỉnh xuống thấp hoặc là giá nguyên vật liệu nó chỉnh xuống thấp đó, lúc đó thì các bạn lại có ăn đúng không ạ tại vì các bạn đấu đấu các bạn làm lập hồ sơ đấu đấu giá ở thời điểm tại thời điểm hiện tại tuy nhiên trong tương lai thì giá thép thế giới nó biến động ờ, hoặc là giá giá thép ờ, nguyên thế giới biến động xuống và giá nguyên vật liệu như sắt cát đá hay là cái nội thất giống như là gạch ngói xi măng gì đó nó được chỉnh chu thấp xuống thì cái biên lợi nhuận của các bạn sẽ dày lên tuy nhiên ở thời điểm hiện tại thì thị trường nó lại không nó lại đi ngược lại như đó như vậy thì bạn có thấy à, từ năm ngoái năm nay á, thì giá sắt thép liên tục tăng các bạn vào xem sắt thép hòa phát nữa, tăng 5 đồng giảm một đồng lại tăng hai đồng đó rồi giá sắt thép tăng thì các cái ngành nguyên vật liệu đi kèm với sắt thép cũng tăng theo đồng nhôm đúng không ạ à, rồi à, cát đá xi măng gạch ngói rồi chưa kể nó bị ảnh hưởng kép bởi là giá xăng tăng thì giá xăng tăng thì các bạn là nguyên nguyên do do nguyên do do đâu thì các bạn biết rồi đó do ông cờ với ông Nga, đang ngồi đánh nhau thì nguồn cung xăng thế giới nó nó ảnh hưởng thôi thì giá xăng tăng thì nó làm ảnh hưởng đến chi phí vận tải đúng không ạ chi phí vận tải tăng thì nó lại nó lại cái nó lại cấu thành vào trong giá thành mà giá thành tăng uh, giá thành của nguyên vật liệu tăng thì cái biên lợi nhuận của ông mấy ông lại mỏng lại đó thì bây giờ một là bỏ không làm nữa hai là đàm phán lại giá hợp đồng chỉ có hai một cách đó thôi đó cho nên là mình rất là hiện tại thời điểm hiện tại mình rất là ngại đầu tư vào các công ty bên xây dựng rồi tiếp theo là dòng cổ phiếu bất động sản bất động sản thì mình hay nhắc đến DIG đấy DIG thì phía ờ, tuần trước giảm sàn đấy. đây tăng lên giá 120 nghìn sau chỉnh xuống giá 60 lại tăng lên tiếp lên 110 từ cái nền này mình tưởng mình cứ nghĩ là nó sẽ đi lên nhưng mà ở phía này thì nó là chỉnh xuống này. mà cái router thì thà tại thời điểm này nó chỉ nó lên cái này thì mình cũng không khuyến khích cả mình mua vào tại vì nó tăng vào đầu tháng 3 đầu năm thì, thì nó không đúng với chu kỳ của xin được các bạn của sóng dòng bất động sản thường thường sóng bất động sản thì nó vào cuối tháng 8 hoặc là từ tháng ít nhất là từ nửa năm ờ, từ nửa năm đại đi bắt đầu bắt đầu từ quý 2 à, ờ, quý ba chứ là từ tháng 6 rồi đi ấy, thì đó tháng 6 bảy tháng 8 thì bắt đầu thường thường từ tháng 7 tháng 8 rồi đi ấy, thì nó toàn hơn đúng không ạ mà nó chạy từ tháng 3 thì mình cũng không có tin tưởng lắm đó tuy nhiên nghe năm nghe nói năm nay thì à, DG cũng bốc lệnh cận uh, à, của uh, năm ngoái bán dự án uh, bán dự án gì đó thì thì cũng được đó tuy nhiên hiện tại thì phân tích kỹ thuật đó, thì DG thì nó đang rơi vào cái vùng hỗ trợ cứng của nó là giá từ 6 63 cho tới 73 ờ, thì bây giờ nó rơi vào 69 rồi thì nó đầu đó nó nằm ở khoảng là 67 này, vùng này này vùng này đây. thì nó mình nghĩ sẽ nó nó rơi về đâu ra đâu đó giá 63 thì nó sẽ hồi lên thôi cho nên ờ, các bạn nào mà nếu muốn cắt thì hàng khoa nó cắt đợi nó xuống nó hồi lên thì rồi thằng bán hay thằng bán ra bây giờ bán tại vì nó bây giờ nó đang xuống vùng đáy của nó các bạn bán ra thì nó cầm cái công cầm lâu như vậy mà giờ bán ra thì nó rất là lãng phí đúng không ạ đây ở mình thì mình trong khách hàng của mình có cái bạn mà mua ở giá là giá này này giá 85 đây giá 85 rồi này coi này vùng này sau nó lên 110 không bán đấy sau bây giờ nó lại chinh xuống đây bây giờ hỏi mình bán bây giờ hay xử lý sao thì mình cũng rất là khó nói đúng không cái này thì ờ, về vấn đề này thì các bạn tự xử lý mình thì không xử lý được Đấy, các bạn tự cân đối thôi chứ bây giờ ừ, tài khoản tiền của các bạn mà bây giờ mình rất là khó nói <laughs> đúng không ạ rồi cũng là <laughs> cọc xong ờ, sau sinh của đích là CEO đấy CEO bây giờ thì nó cũng đang vào cái vùng hỗ trợ cứng của nó hỗ trợ cứng cuối cùng của nó là đâu đó giá khoa giá là 46 năm 46 đến 50 đấy. đấy. bây giờ mình thấy sale đang tích lũy này bắt đầu tích lũy vào một thứ cứng của nó này đấy. đó thì sale thì cũng đợi thôi đợi thêm thôi chứ bây giờ giảm bất động sản thì mình cũng chưa không có khuyến cái hàng mình mua vào thì mình đối với mình ấy, thì mình đầu tư theo phương pháp là đầu tư tăng trưởng đúng không ạ khi nào ông nào có nền tích lũy đẹp cánh trên xuống lên thì mình mua còn bây giờ mà mua mà đợi 6 tháng một năm mà rồi đợi cổ phiếu tăng thì mình không làm được mình không ôm cổ phiếu cả năm trời được tại vì mình là người dân đầu tư mà mình dân đầu tư mình canh bạc hàng ngày mà mình dân broker mà nhưng mình không thể ngồi ôm ngồi ôm cứ khư như vậy thì các bạn ngồi ôm cứ khư như vậy mà trong các bạn tài khoản các bạn này âm mà liên tục âm mà tài khoản cái thằng ngồi bên ấy, nó ngày nào nó xanh ngày nào nó xanh theo gì các bạn cũng nóng ruột à rồi đến một ngày nào đó thì các bạn cũng lôi cổ phiếu của mình là bán mà thôi rồi cổ phiếu tiếp theo là LDG LDG thì nó cũng chung số phận với CO e và Dick thôi điều tại vì nó cũng trong dòng thì LDG vừa rồi cũng giảm sàn y chang như Dick vậy đó thì dòng bất động sản bây giờ thì nó đang rất là yếu vì dòng tiền nó rút đi rồi à, ngoài ra thì đợt vừa rồi đây thì à, đối về trong cổ phiếu đích ấy, thì thiên tân liên, liên tục thoái vốn bán ra cổ phiếu để thu tiền về đó mà thiên tân là thiên tân là một trong những cổ đơn cổ đông lớn của đích nha cổ đông lớn của đích thì thiên tân thì năm ngoái cũng bán ra rất là nhiều á thì năm ngoái được giải thích lần sau thì vậy ông thiên tân ông tái cơ cấu ông bán ra để ông, ông lấy tiền đó ông mua cổ phiếu e shop đúng không ạ còn bây giờ thì ông ông bán ra mua cổ phiếu ESOP hay không thì mình không biết nhưng mà ông bán ra khối lượng quá là lớn đúng không ạ thì à, đích sắp tới tới đây là chia cổ tức thì là 22 phần trăm cả tiền cả cổ phiếu thì như mình nhớ không lộ là bằng tiền tiền là phần nhiều á đúng không ạ thì là chia, chia, chia tách cổ phiếu phát phát hành thêm cổ phiếu 22 phần trăm đó rồi phát hành thêm trái phiếu để huy động thêm vốn nữa rồi tiếp theo là một cổ phiếu mà mình đánh giá trước đây mình có đánh giá là sức mạnh nó khá là tốt là cổ phiếu đất xanh đất xanh này của thì đang nó đang vào vùng hỗ trợ 37 thì đất xanh trụ sở đất xanh nó nằm ở đường Ung Văn Khiêm á, gần gần cái tòa nhà đất xanh nó ngay gần chỗ um, đường D1 ở đường Ung Văn Khiêm giao D1 á thì đi từ từ tòa nhà đất xanh đi thêm một tầm khoảng 200 mét nữa thì à, đến khu lên mắc 81 rồi đấy thì đất xanh nếu mà đứng tòa tên tòa nhà đất xanh mà nhìn ra thì view trong này gọi cũng khá là đẹp đường Ung Văn Khiêm mà sau này nó mở rộng ra thì cũng rất là rộng rồi nhưng mà hiện tại thì nó chưa có mở rộng được tại vì à, cũng mấy ông nhỉ tại vì là cái cái giá tiền bù cách đây 10 năm là bây giờ các ông mới chi trả thì dân không chịu đúng đấy rồi thế trong cổ phiếu chúng ta phải đi đến dòng ngân hàng thì cái riêng cái dòng ngân hàng á, thì phiên thứ sáu tuần trước bị bán rất là mạnh thì bán rất là mạnh nha các bạn đây đóng góp cho cái cái cái giảm mạnh của dòng ngân hàng á, không thể không thể không kể đến một số cổ phiếu dòng ngân hàng sau đây đây bit tech Bittech VPBank Vich Vietcombank, MBB và Phát đây là một hai ba ông ngân hàng này, bốn ông ngân hàng năm ông ngân hàng đấy giảm dạ mạnh nhất tuần thứ sáu vừa rồi là 5 đến 50 ông ngân hàng rồi đấy. bây giờ mình sẽ đi ờ, phân tích một số cái ông cái ông ngân hàng về dòng ngân hàng á, thì VPBank là cái cổ phiếu mà nó được đánh giá là khỏe nhất tại thời điểm hiện tại và ở ờ, thời điểm hiện tại thì thì uh, dòng ngân hàng thì nó ít thông tin được đưa ra tuy nhiên những thông tin tốt về VBank ấy, thì vẫn liên, liên tục được đưa ra tuy nhiên thì dòng tiền à, chung của dòng tiền lớn nó nó không có vào cho nên là nếu mà có sóng ngân hàng thì mình cũng mình cũng sẽ giải ngân vào đây thì ngân à, Vinbank thì nó vẫn đang ở đang ở kênh trên và đang đi lên đó thì nó vẫn chưa có gì sâu cả đó. tuy nhiên thì dòng ngân hàng hiện tại nó không gọi là dòng mà khả năng tăng có thể có cho nên là đối với mình thì mình không có khuyến nghị khách hàng là mua Vinbank hoặc giữ nó vào thời điểm này trước thì ờ, đợt trước nó có nổ ở cái này này thì mình có cho khách vào mua ít tuy nhiên sau à, hai ba phiên thì mình thấy ừ, mình cho khuyến khích khách hàng bán ở chỗ này Đó. tại vì mình thấy sức mạnh nó sức mạnh của nó không tốt và lại à, cái thời điểm bùng nổ của nó, nó cũng chưa đến thì, thì dòng ngân hàng thì nó thường tăng á, thì nó tăng theo cái VN Index ấy, thì thường chung á như như là nếu các bạn nhìn cái chỉ số của VN Index mà nó tăng thì thường thường là dòng cái nào nó tăng theo VN chỉ số VN Index đó rồi à nói thêm một tí là cái ông cái ông VB Bank này này đó là mấy phiên trước ấu là những cái ông đầu tàu mà giữ giá cho giữ chỉ số cho cho ông VN ấy đúng không trước thì mấy ông kia bán ầm à, ầm ầm ầm ầm mà ông Vinbank này vẫn giữ giá rất tốt đó gọi là đồ tàu ờ, kéo giá tuy nhiên thì ờ, hôm thứ sáu rồi thì ông lại chui vào những cái bên kéo giá của ờ, BN Index đấy. tiếp theo là ACB ACB thì nó vẫn là đang cây trên và xuống lên nó đang hiện tại thì đang tích lũy thôi đó ACB vừa rồi tuần rồi thì giảm nhưng mà cũng không có nhiều nó đang về cái vùng hỗ trợ của nó rồi chúng ta đi đến đây bit này text rồi com bid bid là một trong tứ trụ của trong ngành ngân hàng ở việt nam mình đấy tứ trụ là gì tứ trụ là bốn big four là big four bốn big four của nhóm ngân hàng là vietcom bid nông nghiệp và công thương đấy bốn đồng đấy thì à, BID thì mình không khoái bằng ông VPBank Đấy. Đấy, ở đây đó là ngân hàng thương mại cổ phần nhưng mà ông là ngân hàng nhà nước đó thì uh, bây giờ BID thì cái cái nền cái nền của nó thì mình đánh giá nó không có đẹp nó quá là lỏng lẻo tuy nhiên nếu mà sóng nếu mà sóng dòng thì nó cũng chảy cả mà thôi còn cái quan trọng là nó chạy trước chạy sau hay là nó chạy thứ mấy không giống như một cái cuộc đua ngựa vậy đó con đầu đàn nó chạy thì mấy con sau này nó cũng chạy quan trọng nó là nó về thứ mấy đúng không ạ nên bây giờ giống như cuộc ờ, bây giờ các bạn tưởng thưởng giống như là cái ờ, cuộc đua của các đội nó tổ chức ờ, cho cổ phiếu chạy vậy đó đúng không giống như đua ngựa vậy đó nó tổ, tổ chức đua ngựa vậy đó đua ngựa thì những con những con nào xuất phát thì nó cũng chạy cả thôi quan trọng nó chạy nhanh chạy chậm thôi đúng không mình thì mình thích những con đầu đàn những con nào chạy nhanh nhất à mình khoái con nào xuất phát sớm trước thì nó có lợi thế hơn nó có lợi thế hơn có thể chạy trước đúng không ạ rồi Vietcom Vietcom thì nó đã đang là kênh trên xuống lên tuy nhiên thì Vietcom thì nó cái phần tích lũy của nó thì mình đánh giá nó hơi kém này. cái nền tích lũy của nó không có bền nó ít mà cái cái nền của nó khá là lỏng hơi lỏng Đấy. hiện tại thì Vietcom thì mình vẫn mình không không không khuyến khách hàng mua nếu khách hàng nào có khách hàng của mình mà mua bảo có mua dự được không thì mình cũng không khuyến nghị khách hàng mua nên chuyện cơ cấu chuyển sang nhỏ học những cổ phiếu mảnh để mà mua nắm giữ chứ không có thể ôm ôm biết bài biết bao giờ ông về à, mấy ông dòng cái nào này mới chạy đúng không ạ mà bao giờ nó chạy thì chúng ta cũng ngồi đợi thôi biết làm sao bây giờ mình không biết là lúc nào nó chạy cả đúng không ạ rồi à, con cái ông Techcom này Techcom thì Ủa, hồi Techcom này phía xấu rồi nó chỉ chuyển xấu nhỉ chỉ phía 6 nha thì um, cái ông Techcom này á ông là một à, một trong những ngân hàng thương mại cổ phần rất là tốt về cả à, về dịch vụ lẫn cái à, cái cái chất lượng chất lượng của Techcom á thì cái lợi nhuận của Techcom cũng rất là lớn nha các bạn thì Techcom là một trong những doanh nghiệp mà tiên phong trong cái việc ứng dụng uh, cái cái, cái công nghệ chuyển đổi số vào trong ờ, doanh nghiệp của mình đúng không ạ ngoài ra còn Techcombank á, nó còn còn có thêm cái mạng là chứng khoán T, TCBS á. đó tức là sao là ông ông sẽ tận dụng cái nguồn khách hàng mà mở tài khoản của Techcombank nhé tức là nếu khách hàng muốn đánh chứng khoán thì nếu các bạn có tiền ở trong ờ, Techcombank thì các bạn mua cổ phiếu được bên TCBS luôn tiền các bạn tải cái app về là các bạn đánh được thôi đó có thể mua các bán xong phát là tiền nó thể về trong tài khoản ngân hàng luôn đó nó tận nó tận dụng cái tài nguyên tài nguyên của chính mình và ông Techcombank được mình thấy mình khoái ông được cái là ông chuyển tiền ông chuyển ví dụ như Techcombank chuyển sang à, nông nghiệp hay chuyển sang Vietcom hay ngân hàng nào cũng không mất phí không mất phí chuyển thì mất phí chuyển nó thì đâu đó khoảng hai ngàn hay nghìn gì đó nhưng mà mình khoái <laughs> rất không phải riêng mình mà rất nhiều người thích cái khoản đó tại vì chuyển bao nhiêu cũng được nó sướng đó rồi à, sau là bây giờ chúng ta sẽ đi đến một cổ phiếu mà nó đóng góp về thị trường chung nó giữ giá rất tốt mà cái tiềm năng tăng giá tốt ở thời điểm hiện tại đầu tiên là cổ phiếu trong dòng vn 30 fpt đây thì fpt thì hiện tại về bên mình vẫn đang giữ đây. một cái nền dài như vậy thì mình giữ nó trong vòng ít nhất là vòng 6 tháng đó, tháng tư giờ đến tháng 10 thoải mái đối với nền dài mà tích lũy mà đối với doanh nghiệp tốt và hiện tại như vậy thì các dòng tiền đấy thì đang hướng vào doanh nghiệp blue chip nữa đúng không thì mình cứ chờ thôi đó à, mà các bạn có có các bạn hôm đất thắc mắc với mình rằng là tại sao lại mua những cổ phiếu cao nhìn lên cao như vậy mua làm gì đúng không ạ nhìn nó cao như vậy nhìn nó nguy hiểm có khi nào mua xong thì nó sập không à thì uh, mình xin thưa các bạn thế này thì uh, có một lịch lịch lý ở trong thị trường chứng khoán ấy, là nó nó lên cao rồi thì nó khả năng nó sẽ nó sẽ còn lên cao nữa đúng không ạ và nó xuống thấp nó mà nó khi mà cổ phiếu nó xuống thấp á, thì nó vẫn khả năng cao thì nó vẫn còn xuống thấp nữa đó là một nghịch lý rất là hay nhưng phải các bạn mua các bạn để à, thường thường các bạn mới vào thị trường thì thường các bạn mua tìm những cổ phiếu mà rẻ rẻ rẻ như một hai nghìn hoặc là ba năm sáu nghìn cổ các bạn mua và các bạn ôm các bạn đợi đợi nó tăng giá à, nhưng mà nhưng, nhưng mà đến mình thì mình suy nghĩ ngược lại thế này theo cái theo nguyên lý của mình ấy, thì những mặt hàng nào mình đã nói mua bán nha những mặt hàng nào mà đang được cái xã hội mua nhiều tập trung mua nhiều tức là người ta cái dòng tiền của xã hội nó tập trung vào đó thì nó mới giữ giá tốt hoặc là tăng tăng giá đúng không ạ còn những mặt hàng nào mà xã hội người ta không cần đó, đúng không ạ xã hội người ta không cần hoặc là cái dòng tiền của xã hội nó không tập trung vào đó thì nó thì nó sẽ xuống giá và giữ giá không tốt đó thì áp dụng như vậy vào trong thị trường chứng khoán thì mình cũng thích chọn những cổ phiếu mà đang nó đang gọi là ở đỉnh mọi thời đại của nó nếu mà Techcombank chẳng hạn thì nó bây giờ nó đang ở đỉnh của nó nó tích lũy nó lên đây nó đi nga nó đi lên này đi lên một mạch xong bắt đầu tích lũy một cái nền từ đây từ tháng 8 năm ngoái đến năm nay là đầu đó là khoảng 7 tháng 8 tháng đúng không một cái nền rất là dài đáng để kỳ vọng đúng không mà trong khi đó nó đang nó vừa bật khỏi nền giá nó mới bật khỏi nền giá từ đầu thời 9 tháng 3 đến nay khoảng 2 tuần đó chưa tăng chưa có tăng giá nhiều rồi cổ phiếu nữa là cổ phiếu PNG PNG P&G là công ty vàng bạc đá quý Phú Nhuận ở đường Phan Đăng Lưu á đúng rồi nó là nằm ở, đường Phan Đăng Lưu Nam Đăng Lưu quận Phú Nhuận trụ sở của nó ở đấy thì trụ sở của PNG cũng khá là lớn mình có mình có từng đến thủ thử đó rồi đây PNG thì à, cái mô hình của nó là mô hình hai đáy đi lên này đây, nó đang kênh trên và xuống lên nó mình khóa mấy cổ phiếu mà cái mệnh giá nó cao cao vậy này <laughs> nó nó kênh trên mà đang đi xuống lên chứ nó đang lên thì dòng tiền xã hội nó đang tập trung vào nó mà giống mình và nó mà rồi rồi MWG MWG thì nó vẫn tạo một cái nền rất là ok giống như là ông FPT một cái nền của nó là nền từ tháng 11 năm 2021 cho đến tháng 3 đến 4 tháng nền 4 tháng nó một cái nền tích lũy rất mà siết nó siết nó siết nền rất là tốt nha nó siết nền tốt nha. đó mình không có tiền nhưng mà có tiền thì mình mua thêm mình mua những cái nền như vậy còn đối với những cổ phiếu mà có nền tốt như vậy và những doanh nghiệp có nội tại tốt như vậy thì mình kỳ vọng mình phải hiểu khoảng 6 tháng thì à, thế di động á, thì bây giờ nó là kinh doanh kinh doanh đa mạng nó chuyên về bán lẻ nhưng mà kinh doanh đa mạng là à, bán lẻ điện thoại à, điện thoại máy tính bảng rồi laptop nha rồi tiếp theo là bán lẻ về bách hóa xanh bán lẻ về chuỗi um, chuyên về Apple bán lẻ chuyên đồ chuyên về thể thao rồi bán lẻ về thuốc rồi bán lẻ về các cái điện máy nó ngoài ra thì ờ, sắp tới không biết anh tài có chuyện mượn thêm mạng nào hay không thì mình chưa biết đợi anh tài vậy ngoài ra thì thế giới động thì còn à, đầu tư sang hợp tác với anh một doanh nghiệp ở indonesia chuẩn bị à, mở một tập đoàn kinh doanh hệ thống bán lẻ và từ dự kiến sau 2 đến 3 năm thì bắt đầu lên sàn đó thì các, các cái động lực cái động lực à, cái động lực của FPT à, của thế giới động là chính là cái từ, từ cái đội ngũ ba lãnh đạo của thế giới động liên tục liên tục tăng trưởng liên tục tìm kiếm những cái tăng trưởng mới những cái câu chuyện mới cho doanh nghiệp khi mà thế à, bán lại điện thoại có dấu hiệu chứng lại thì anh xoay qua bán điện máy điện máy có dấu hiệu chứng lại đó anh xoay qua anh bán bách hóa xanh đó rồi anh xoay qua bán xe đạp bán đồng hồ đúng không ạ các bạn đến các chuỗi cửa hàng của thế giới đầu các bạn sẽ thấy thế về động bây giờ thì người ta ngoài trưng bày về điện thoại người ta sẽ đan xen trưng bày các cái sản phẩm về à, đồng hồ này rồi máy tính bảng này rồi à, các sản phẩm khác nữa còn nếu mà xe đạp người ta sẽ bán ở những cửa hàng mà điện máy thường thường bán đan chen như vậy còn hệ thống nhà thuốc của thế di động mình nhớ không nhớ là thuốc gì đó có hệ thuốc nhà thuốc an khang à an khang mình nhớ không lộn là như vậy các bạn nào à, nếu mà các bạn nào nhớ thì comment bên dưới cho mình nhé nha rồi đó đó là về thế giới di động và và còn một câu chuyện nữa là câu chuyện là thế giới di động sẽ bán à, sẽ bán 20% cổ phần của công ty cổ phần kỹ thuật số bách hóa xanh thì à, mới mới thành lập công ty con nữa thôi và thế giới di động sẽ chuyển toàn bộ cổ phần của bách hóa xanh vào công ty à, mới là công ty cổ phần ừ, công ty cổ phần kỹ thuật số bách hóa xanh đấy thì sẽ bán 20% cổ phần cho đối tác trong ngoài nước ngoài từ đối thủ cạnh tranh đấy rồi một cổ phiếu mà mình mình nghĩ đáng để đầu tư trong một kho tháng tới là Đức Giang Đức Giang ở đây thì gần đây thì đang gây sốt rất là nhiều đây các bạn này nhìn thấy này cái nền một cái nền tích lũy của nó cái nền tích lũy 156 ngày là đâu đó từ tháng tháng 9 đến tháng 2 6 tháng một cái nền 6 tháng đó nó lên phải là tích lũy tiếp lên ba phiên lại tích lũy rồi siết siết siết siết siết vòn siết vòn này các bạn nhìn này các bạn quan sát kỹ nhá đây nó lên này tích lũy này, lên đây nhìn các bạn nhìn này đây mình lấy cái đây lấy cái này các bạn dễ nhìn đó các bạn thấy đoạn hết nền này không nó shit này nó shit đó rồi đó là shit nền này nè các bạn nhìn này mình rất là khoái những doanh nghiệp như vậy này đó loại shit von đi đúng không ạ nó shit von là sao tại vì không ai bán ra cả nó lên nó, nó, nó đi ngang nhưng mà không ai bán ra rồi bắt đầu nó lên nó nhiều cái von nó lên mua mua nhiều mà bán bán ít nó lên rồi nó xếp von tiếp đó thật ra thì không không không không có nhận từ bán ra đó thì doanh nghiệp tốt thì ai bán chứ mình cái mình không bán thì nó người ta mà nó bán thì mất hàng thôi à, hiện tại ở thời điểm hiện tại ấy, thì Đức Giang là một trong những doanh nghiệp mà có thị giá cao nhất trên thị trường chứng khoán Việt Nam bây giờ thị giá cao quá tuy nhiên nó là cổ phiếu rất là tiền vọng đó rồi sau những cổ phiếu blue chip đó thì là một số cổ phiếu về dòng bán lẻ này và dòng dệt may đó giao dịch may á, thì mình à, thấy là có một số cổ phiếu mà đáng chú ý sau đây đầu tiên là TNG đây TNG thì là nó đang xuống đi lên đi lên đó nó là kênh trên mà xuống đi lên thì TNG á, thì cái dòng dịch may hiện tại thì nó không phải là sao thì nó đang được sửa đang, đang được hưởng lợi từ những hơn lợi ké từ những cuộc chiến ờ, nga ukraine thì cái nhu cầu xuất khẩu may mặc uh, nó tăng cao thì mà uh, mà những doanh nghiệp Việt Nam mình á, thì từ trước đến nay là nổi tiếng có tiếng là là những doanh nghiệp uh, sản xuất hàng may mặc rất là tốt đó rồi TNG tiếp theo là đến hoặc thọ hòa thọ group trong công ty dệt may hòa thọ đây hòa thọ thì năm ngoái thì thì thì, thì uh, xin lỗi các bạn năm ngoái thì à, cái cái cái von nó rất là kém nha nó gần như là hàng bó cung vậy đó nó không có lượng bán ra cũng không lượng mua vào rất là khó cho chị tuy nhiên từ à, tháng 10 năm 2021 đến nay thì nó có một bên còn bước chuyển rất là tốt đây nó tạo một mô hình nền trồng nền và đi lên rất là tốt liên tục liên tục đi lên tuy nhiên cái điểm trừ của nó là cái cái cái, cái von thấp cái, tức là sao Ờ, là ví dụ như các đơn các cái cái cái tiền dòng tiền lớn nó khó vào mà vào khó ra đó. nó không nó không đủ quy mô để các dòng tiền lớn nó vào rồi một cổ phiếu nữa là mai sông hồng mai sông hồng thì mình đánh giá là rất là cao ấy nha các bạn đây nó là một cái trên đi lên đi lên rất mảnh này chỉnh nó chỉnh xuống luôn đó. chỉnh nó chỉnh nó mà các bạn để ý nha những cái pha chỉ như vậy thì là không có khối lượng khối lượng nó rất là thấp nó ép cho nhỏ này nhảy ra ói ra thôi bắt đầu nó đi lên nó tăng liên tục liên tục đó. bên cạnh mai sông hồng thì là cổ phiếu mà xuất nhập khẩu bình thạnh gil ghi dòng mà dòng may dệt may này thì mình thấy view và may sông hồng là hai doanh nghiệp mà nó ngon nhất ở thời điểm hiện tại đó, nếu mà đầu tư vào may thì mình sẽ khóa hai mặt này mình sẽ cho khách mua những mặt này đó thì uh, thì ở các ở video trước thì mình có nói rồi bạn nào à, muốn tìm hiểu thông tin thêm thông tin về view thì có thể xem video trước của mình mình phân tích cổ phiếu GIL gilimax bình thản xuất nhập khẩu bình thản đấy rồi bên cạnh à, cái dòng mà dòng xuất nhập khẩu này thì chúng ta còn có một số cổ phiếu mà đáng chú ý sau đây trong đó có cái dòng bán lẻ bán lẻ thì mình ngoài cổ phiếu thế di động này rồi à, PNG thì mình có PEP e là một cái cổ phiếu mà nó tăng liên tục từ năm 2020 đến năm năm nay tăng liên tục bất tốc liên tục mạnh liên tục thì ông Pet này thì ông là công ty chỉ chủ tổng hợp dầu khí nhưng mà thực chất ông là cái doanh nghiệp bị chuyên về bán lẻ về uh, phân phối các sản phẩm của uh, Xiaomi này của uh, Apple này và, và của Samsung nữa nó nó ờ, pet này thì nó cạnh tranh trực tiếp với thế thế di động thì nguyên cái đợt dịch vừa rồi thì nó là à cái ông đi đi DigiWon ông đi DigiWon là cũng cạnh tranh trực tiếp với nhau á thì à, thì ông à, đợt nguyên cái đợt dịch covid vừa rồi á thì mấy cái ông mà bán lẻ các cái sản phẩm mà điện tử này thì lại lại lại những ông được hưởng lời mặc dù những ông sản xuất kinh doanh khác thì chết ngắt ngoại Windows chỉ Covid ấy, thì mình thấy gì có mỗi dòng cạn biển này dòng vận tải biển này và dòng bán dòng bán lẻ này được lợi tại sao tại vì giờ học online không đến trường được thì học online mà học online thì cần gì cần ipad cần điện thoại mà cần máy tính đó là các ông cứ bán thôi ship hàng này bạn ship về tận nhà đấy mà cái mà doanh số trong những đợt dịch vừa rồi của những các cái vị bán lẻ này là tăng đột biến luôn nhất là bắt đầu khi bắt đầu có thông tin nhận cách đó rất là khủng khiếp từ thành phố cho đến nông thôn rồi một cổ phiếu trong bán lẻ nữa mà đáng rất là đáng chú ý ở đây là FPT FPT này cũng là một trong những ông bán lẻ cũng bán lẻ các cái sản phẩm <laughs> cạnh tranh như ông ông à, ông Pet Thế Di Động và ông à, FRT với ông DG này, mấy ông này cạnh tranh bán lẻ những sản phẩm về điện tử điện thoại máy tính ipad đấy thì ông pet thì ờ, nó đang canh tay xuống lên thôi nó chưa có gì ấy cả có thể giữ tiếp ôm cho chặt ôm chặt cứng vào đó rồi dòng à còn một dòng nữa chính là dòng kata kata chúng ta có vhc đây vhc vừa rồi cô đợt này cũng được à, hưởng lợi này đi suy mà VSC à, dòng cá tra dòng cá này thì VSC này là một trong một trong những cổ phiếu mạnh nhất này, một cái nền tích lũy như vậy nó đi từ giá 26 ở 62 con này, cái, kết của nó chắc phải lên 120 nhá. 62 63 mà lên ờ, nhân đôi VSC này. Đấy, đây là cô phiếu đầu ngành trong ngành cắt ừ, cá cá này giờ đang xuất sang liên minh châu Âu với lại à, Hoa Kỳ Hoa Kỳ đúng không ạ thì uh, bên bên châu Âu bây giờ hiện tại thì bây giờ đang uh, có một số thông tin về là khủng hoảng lương thực tại vì ông uh, ông ông Nga bây giờ á, là ông đang sử dụng cái lúa mì ông sử dụng lương thực làm một loại vũ khí tiêm mới sau cái vũ khí ổ mọ nó bây giờ lúa mì á, thì mấy ông chỉ bán cho những nước thân thiện thôi còn những nước không thân thiện ông không bán nhưng mà mỹ liên minh châu âu rồi nhật hàn cái đó mấy nước mà tham gia vào lệnh trừng phạt nga thì ông lại không bán Đấy. nga bây giờ um, gọi là ông đang, đang, sử dụng mọi vũ khí có thể để trừng phạt lại liên minh châu âu à. rồi ASM ASM ASM à, thì không mạnh bằng ở Vĩnh Hoàn tuy nhiên thì nó là cánh tên đang à, nó xuống đi lên nên sức mạnh của nó thì không bằng Vĩnh Hoàn đó mọi người có thì mình nên giữ quan sát tiếp hoặc là cơ cấu bây giờ cơ cấu sang thì giờ Vĩnh Hoàn cũng không mua được không có điểm mua nữa mua giờ nó nguy hiểm quá không mua được rồi à còn một cổ phiếu mà đáng chú ý nữa là trong dòng gỗ xuất khẩu gỗ công ty Phú Tài VTB cái này thì bây giờ nó đang tạo tạo mô hình cốc tay cầm đây cốc này nha các bạn <laughs> mình đã tìm đấy, mà để đâu rồi không biết đâu mấy cái này thì mình ít xả nó lên Timbo à đây đây đây đây đây đây đây xin lỗi các bạn nha này, đây là cái phần tay cầm của nó này thang nó tạo mô hình cốc và chúng mình có có cái tay cầm ở đây thì phú tài vừa rồi đợt này nó nó hướng lợi giống như bên dòng à, thủy sản là dệt may vậy đấy thì về cái nội tại nội tại phú tài ấy, thì về cái dòng tiền hoạt động kinh doanh rồi đó của phú tài đánh giá rất là tốt và lãnh đạo của phú tài cũng rất là tài năng mà có tầm nhìn rất là xa các bạn đấy các bạn bạn nào có thì mua nếu mà mua điểm này điểm này thì có thể mua phiên à, đây, thứ hai tuần tới thì mua gia tăng được đấy mua một cái điểm mua rất tốt này đấy, von nền giá von rất là tốt trên đây thì mình à, đã có nhận định và review lại một chút cổ phiếu của dòng của chứng khoán tuần vừa qua thì các bạn nào mà thấy video này hay hữu ích thì hãy cho mình một like một subscribe để các bạn đăng ký kênh để khi mình ra những video mới và chất lượng nhất thì các bạn là người đầu tiên nhận được những, những video này ngoài ra thì bên công ty chứng khoán VPS mình đang liên tục tuyển nhân viên thì bạn nào mà muốn uh, trở thành cộng tác viên của VPS hay là trở thành uh, nhà môi giới như bên mình thì có thể liên hệ trực tiếp với mình qua số điện thoại và Zalo bên mình để bên dưới đó thì và đội ngũ VBS mình ấy, khi các bạn vào thì các bạn sẽ có đội có team phải được uh, hướng dẫn training trực tiếp từ những uh, chuyên gia hàng đầu từ những giám đốc tư vấn đầu tư uh, trong khối đó. thì số điện thoại và Zalo của mình có để bên dưới ấy. thì hiện tại mình đang tuyển thêm uh, ờ, trợ lý thì bạn nào có nhu cầu thì cứ liên hệ với mình cảm ơn các bạn đã lắng nghe video của mình